Rồi, xin chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi mà cái bộ hồ tài xỉu bên cơ sở tôi làm là hàng độc quyền Đấy, chỉ có riêng cơ sở bên tôi làm và chia sẻ cho anh em Đấy, bán cho anh em để cho anh em có cái bộ hột tài xỉu hay nhất bộ hồ tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em để cho anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả cao đó thì ờ, những cái video trước tôi cũng đã giới thiệu với anh em những cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi làm thì ờ, anh em nào mà đã qua cơ sở tôi rồi thì anh em biết Đấy, bên tôi rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu mà dành cho anh em đi lắc cái Đấy, có rất là nhiều những bộ hồ rất là đa dạng Đấy, rất là đa dạng hồ Thế thì à, anh em nào mà muốn cái bộ hồ tài xỉu ưng ý bộ hồ tài xỉu hay lắc theo ý muốn của mình ấy, thì anh em cứ alo với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, thì à, anh em gọi điện tôi sẽ tư vấn cho anh em cái bộ hồ tài xỉu như thế nào nó phù hợp với sân chơi của anh em Đó. thì à, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi đó chính là cái bộ hồ tài xỉu tam sắc Đấy vì sao ở trên màn hình anh em nhìn thấy hai cái bộ hột tài xỉu đây là bộ hột tài xỉu 14 ly nha anh em nhé không phải là hột tài xỉu 13 ly Đấy, hột tài xỉu 14 ly lý do vì sao tôi lại lấy 14 ly ra để tôi làm video Đấy, hột 14 ly thì không có hột 15 ly để mà bo xuống hột 14 ly nhá có rất là nhiều anh em nhầm lẫn Đấy, nhầm lẫn là cái gì nhầm lẫn là cứ ờ, nghĩ là tôi bo từ 14 ờ, xuống 13 ly mỗi lần tôi làm 13 ly Đấy, một lần tôi làm video là 13 ly thì anh em cứ ngỡ là bò từ 14 xuống đến 13 xuống 13 Đấy, thì uh, ngày hôm nay tôi làm luôn cái video là hột 14 ly Đấy, thì trên video thì anh em thấy được cả hai cái bộ hột 14 ly Đấy, đây chính là hột 14 ly thường hay còn gọi là hột trợ đấy Đấy, đây chính là bộ hột tài xỉu 14 ly hột tài xỉu tam sắc đấy, bộ hột tài xỉu mới nhất độc quyền của cơ sở tôi nha đấy thì ờ, anh em thấy cái bộ hột tài xỉu chợ này đấy, cái con tam của nó nó sẽ đánh thành dấu huyền đấy, nếu mà là hột chợ đấy là hột chợ còn cái hột mà bên tôi làm thì nó chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc này đây thì con tam của nó sẽ đánh thành dấu sắc đấy tam sẽ đánh thành dục sắc đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà chưa có một ai có cả đấy chỉ có duy nhất ở bên cơ sở tôi làm đấy tôi là sơn tài xỉu ở bến xe miền tây đấy. anh em nào đã lưu, giao lưu với tôi rồi thì anh em biết đấy thì ờ, cũng không nói nhiều và không nói dài dòng nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này đấy nó có cái điều gì đặc biệt nó có cái ờ, ưu điểm và nhược điểm gì để cho anh em có thể sử dụng nó anh em đi đến sân chơi anh em lắp nó đạt hiệu quả cao nhé Đấy thì tạm thời tôi sẽ bỏ cái ờ, hộp 14 ly ra đây chính là hộp 14 ly hộp tài xỉu tam sắc mà anh em có thể lắc theo ý muốn nhé Đấy, lắc theo ý muốn là như thế nào Đấy, lắc theo ý muốn là khi mà anh em sử dụng cái bộ hộp này anh em đi lắc thì uh, nó có tỷ lệ anh em có thể giữ tài giữ xỉu Đấy, anh em có thể lên tài xuống xỉu theo ý muốn của anh em lên tới 7 80 phần trăm đó thì cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này bộ tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi thì anh em cứ đặt hàng hoặc là anh em đi cơ sở anh em mua bộ hồ tài xỉu này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này đấy thì ngoài ra thì anh em có thể sở hữu được cái, được cái bộ hột tài xỉu mà anh em cảm thấy hay ở bên cơ sở tôi tại vì là nó rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu anh em theo dõi kênh của tôi anh em biết rất là nhiều bộ hột ra mắt đấy thì anh em đi lắc rồi anh em biết khi mà anh em sử dụng một bộ mà anh em đi lắc thì là anh em sẽ rất là dễ bị bắt bài nhé rất là dễ bị bắt bài chính vì thế mà bên tôi làm những cái bộ hột tài xỉu đấy ra mắt cho anh em Đấy, để cho anh em có cái bộ hồ tài xỉu nó đi khác hoàn toàn so với những cái bộ hồ tài xỉu khác và cái cách lắc của nó thì cũng hoàn toàn khác nhau anh em đi sân chơi thì anh em có thể bỏ ra anh em lắc hai ba cái kiểu lắc khác nhau thì anh em rất là dễ để anh em có thể chiến thắng được cái sân chơi đó nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này đấy thì cái tăng tích nó thì anh em ờ, thông cảm nhé video này nó cũng không có nhiều thời gian nên là tôi sẽ bỏ qua cái tăng tích thì cái tăng tích của nó thì tôi bao cho anh em luôn cả trẻ hột cũng không có gì cả nhé đây là bộ hột tài xỉu hoàn toàn 100% không tăng đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi chơi ấy, thì anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều đều lên 90 phần trăm anh em nhé đang đang tài đúng không thì lắc bình thường thôi thì cái chén sau nó sẽ cho anh em người chén xỉu khoảng tầm 90 phần trăm nhé Đó, xỉu một hai năm đúng không tiếp tục cũng như vậy Đó, thì à, cái tỷ lệ của nó lên tài là 90 phần trăm đó hai đúng không hột 14 ly rơi xuống rất là nặng đúng không anh em nhưng mà riêng cái bộ hột bên tôi làm thì là đi lúc nào nó cũng đều Đấy, một hột đi như ba hột nhá à, thì ờ, cái chén này thì là cái tỷ lệ của nó xuống xỉu 90 phần trăm đó bão ta đấy thì đấy chính là cái à, bộ tài xỉu tam sắc mà anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì anh em sẽ có cái à, tỷ lệ đi đều chỉ tới 90 phần trăm nói cho anh em nhé à, thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái cách mà anh em có thể là giữ được tài giữ được xỉu đấy thì cái cách mà anh em giữ tài giữ xỉu thì à, giữ tài hay là giữ xỉu nó đều như nhau cả thôi đấy thì nó đang ở xỉu này tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em nhé Đấy, anh em có 7 đến 80 phần trăm nó sẽ là xỉu trên này đó một bốn năm đúng không anh em tiếp tục vẫn như vậy đó thì anh em có 7 đến 80 phần trăm là anh em có chén xỉu đó. đấy đấy thì à, chính là cái bộ tài xỉu tam sắc mà bên tôi cho ra mắt anh em đấy, và giới thiệu cho anh em đi lắc cái thì anh em có sẽ có cái bộ hột tài xỉu mà nó đạt hiệu quả cao nhé tiếp tục cho anh em này giữ tài à giữ xỉu tiếp cho anh em này hai hai bốn này một ba bốn này bốn bốn một này một hai bốn này